Địa ốc Firestars Đà Lạt xin giới thiệu sản phẩm. Đất An Sơn phường 4, diện tích 100m2, sổ riêng xây dựng, hướng Nam, đường ô tô, nằm trong khu đông dân cư. Cách đường chính An Sơn 10m, cách Hồ Xuân Hương 2,5 km, giá 7 tỷ đồng. Đất khu quy hoạch Nguyễn Hoàng phường 7, diện tích 212m2, sổ riêng xây dựng, hướng Tây Bắc, đường nhựa hai làn xe, gần trung tâm, tiện đi lại qua các phường. Thích hợp đầu tư sinh lời, giá 6,95 tỷ đồng. Nhà Nguyễn Trung Trực phường 4, diện tích 47m2, sổ riêng xây dựng, hướng Bắc, đường ô tô, bãi đậu xe cách nhà 50m, Kết cấu hai phòng ngủ, hai nhà vệ sinh, sân để xe máy rộng rãi, cách trung tâm 4 km, gần chợ, trường học, cây xăng, khu dân cư yên tĩnh, giá 5,2 tỷ đồng. Villa Vạn Thành phường 5, diện tích 205,75 m2, có 83,57 m2 xây dựng, sổ riêng xây dựng đã hoàn công, hướng tây nam. Đường ô tô, nhà mới xây 100%, 6 phòng ngủ, 6 nhà vệ sinh, sân vườn thoáng mát, nội thất đầy đủ, nhà thiết kế hiện đại trẻ trung, phù hợp đầu tư nghỉ dưỡng, giá